à, thọ xiên mạng ta chín áo thọ chú mừng xiên nhận xe ô profanado. Nhỏ <coughs> Rồi con chạy luôn Lửa nam Lửa Nhỏ À Cho miền quê Ôi mày thái có thân hàng để dò lời có có về nhân do thiếu cha dạy nhà mày hà nhân quỷ pha để phương đời phệ phệ xoay cha trường ô nhé xoay ô đuôi lừa nhỏ chuẩn cha vin chầm xây bún quay cha chăng quyền nào biển hiệu thay cổ trình tự hên nó rồi mình nhận cái na phang ế chú nhập sanh lô à ơi giảm thăng sang nhân dân hê phiêu tầng dầm ê vô tài chào nếu nếu tàn ô lê bé đi trường nơi lửa nam lửa nhô à trói à. trói về cô cô trói trói sẽ giảm ôi rồi là... có có về xuân cha là có là tiếng ơi xuân cứ cha để hào dân hệ khu dân đây giờ đây rồi giờ lộn bình chọn ai về chẳng có là có tiền hẹn ơi chiều xoay chuyển còn sẽ có sẽ tăng lên trong phiêu bé chè trái à chân lông nhẹ quấn ở chế sẽ biểu biểu sẽ khâu tài nhàng lâu sẽ chế na tông thọ bé trong khâu nhau chia nhà tài ơi dành nhà tiền hai dạng chia to à vô lên 진첩에 trong khả diệt ờ, chi nhẹ huệ ơi giảm hiệu tỏ giàu nhất sẽ à vô lời xin khâu về cả nà nà giảm du nhẹ Dạ ơi rằng là tuấn giảm tê à siêu đó chà sẽ chàng bé giờ chia ta dân nhẹ màng ô bữa na nằm vừa nhau về chia to phiêu lưu trong trái trượng na win na hiểm bề dẻo dạ to hà nhân về sự giang lãng ô phiêu lờ huế chùa ê tông châu à gì nhằng kinh khơ nhà mạng ơi tổ nam tại nhau à nhân tổ dân về nhà nghe tông à cho à về khu nhà mẹ ơi tay tại nhau xe nhận say ô bài lờ bành chuông ế chỉ ở to à, màu lăng chỉ à xuế chi về đăng đây rồi sẽ chia chi niềm sân lầu ấy đã mà chủ What? gì rồi chân ôi nhận nhận à đầm chiu sen chân lâu hẹn lơ trời chia về mình cho à chiều dân phi ơi tầng chấm bên à dặm to ngô giang chậm chân về chớ bên à dần dần làng ơi xăm lan tuần bách chia xê na liêm nơ ê xa mà ê la na tu na mo e qua ô chế dầu màu bên na khi rồi ô tiêm lời 放主哎，动作啊，反正流啊哦，苦命这里就。 sẽ thao sấy chín ê xa bê là tu na <clears throat> một chi một chê nạn ô dạ mày hà tiểu dễ giàu lệ phàn <clears throat> Yết tài về yếu dìa mẫu lăng Khi áo nhị tài

chang đô lê nim sen hang suy tăng lô dạ tông cha phải phải cho nhang nhé à ơi chấm xe puna gọi sẽ có chế chiều lời nửa nà mà bé lửa nhỏ à mà to trắng ô có có à quỳ à phương sinh dân hay ổ dùm là giảm chiều về hả cô à cha hào về ô giảm chiều hại nhân quê à ôi à win mẹ hiu về bình à tua say hài à có lời sẽ giờ e yun sẽ chẳng có lỡ phiêu lỡ có có bé thọ xiên mà giang chín mẹ ngà ôi em chỉ mẹ ngà tường xin lo hai à ô biểu lệ thăng chủ về chế dìa bé tan xiên à lột về mẹn lỡ tu chín giờ tu à chồng à mẹ à khu quần à lỡ ô biểu lê tu chín à trắng nhà khu yun phần ở dân vô còn lo chiếm tiêu hàng lời thọ xiên nải lỗ vàng à dành kim nhẹ mèn lỡ ô dầm chưa là nhìn chết khô <laughs> để <coughs> dàn chín hai dàn chín hai nhân à, sẽ khu bầu biểu là sẽ kê này có có chậm sang nhà lỗ à dầm chưa hại tê sẽ suy nghĩ ngã ô rồi là mình thì mình đợt đã bỏ thay về chùa à, ê tông cho à dặm khu nhà mẹ ơi lừa nhau à chín rồi à chun nhỏ trai về chín à son à dạ mày bên hải cô cho mình buồn ơi nhị cô nhau lệ xiên xio tu tu thô lệ mình là phải có về nhung kha cha chăng <laughs> về nơi thì khu sông chẳng quê giảm tôi of your love quang hàn bê chiếm quân à, giảm thao nha yo thân nhà thana nhìn à, sẽ xuân chí à, ô rồi là màng tay về thọ xin na à, yan xion chuyên quyền nó lơ khu ơi mưa mừng <clears throat> sẽ giảm dần chân lầu hàng lơ chầm say về thiên chùa chạm sang lô chia tòng khó phi chia tòng nên nó tụi em dùng một cũng bạn cả nhưng tụi bạn này đã xong rồi